Xin chào các bạn à, đã quay trở lại với kênh sủa Sime Chao nha cũng lâu lắm rồi khoảng chừng hai tháng rồi Sime Chao không có ra clip tại vì sim à, cao phải đi à, kiếm ăn để à, làm có tiền rồi mình mới ra, ra được clip này Đấy, <coughs> cái clip ngày hôm nay á là tại vì á mình á mình quên bật cái sưởi tại vì những thời tiết uh, của khoảng chừng một tuần lễ trước á thời tiết nó nóng nóng cái mình sợ cá mình nó nó vừa sưởi trong mà vừa nhiệt độ ngoài á cái bể nó nóng lên nóng lên thì à, cá mình nó nguy hiểm nó bị dễ bị sốc sốc nhiệt cái mình tắt mình tắt sưởi mình tắt sưởi cái mình ban đêm cái mình à, cũng bật lại mà cái sưởi nó không có à, hoạt động rồi gây ra hiện tượng là con cá mình nó đầu của nó bữa nay nó tuột à, mới nó mới nó mới phục hồi lại chút chút đó. chứ nó tuột luôn á à, còn cá bên đây á, thì nó nó khỏe mạnh nó bự bữa nay nó hơn họ bóc tóc luôn cắn bóc tóc gần bốn ngón tay các bạn đó. Rồi, trong cái này thì sao nó nó nó xanh lè xanh lét chưa biết nữa rồi à, cái dĩa à, bạn hai cái dĩa cái dĩa thì nó ổn hơn à, mình à, cái dĩa thì mình cứ việc sáng mình cho nó ăn à, <clears throat> tim bò chiều mình cho ăn trùng huyết vậy thôi à đơn giản lắm à, nhiệt độ nước thì à, mấy bạn cứ ờ, nhiệt độ nước các bạn cứ thích thì các bạn để 28 độ à, còn thôi bạn bạn tắt sưởi cũng được tại nhiệt độ trời thời tiết à, nóng quá còn cá này nó sùng à, sùng đã hàng đầu to lắm thích lắm à, cá bên đây thì nó nó nó nó, nó được lại các bạn chứ bữa hổm à, mình à, đưa vào à đưa tay vào nó lạnh ngắt ờ, sáng nay sưởi còn không kịp 6 giờ sáng chạy cho tới ờ, giờ này là 9 giờ rồi đó mà nó còn chưa có đủ sưởi đó ờ, tại vì mưa hôm qua nguyên một ngày mưa hôm qua nguyên một ngày làm cho con cá mình nó mình cái nó lỗi là lỗi do mình cho nên cá mình nó bị tuột Tại vì sau khi cũng đấy lâu rồi đó thì bây giờ nó nó bị reset mà đó, bị reset thì sắp tới mình sẽ sửa sửa chữa lại và mình ờ, mình sẽ di dời cái bể này về cái chỗ ờ, chỗ khác mình không để đây nữa đó. mình không để đây nữa mình sẽ di dời chỗ khác mình sẽ sửa chữa cái ờ, cái khu vực này lại với lại là mình không không xài muối nữa mình không xài muối nữa cho nên là mình sẽ tránh tình trạng bị ờ, sẽ sẽ bị reset không còn nữa mình sẽ không xài muối nữa mình chuyển sang ờ, mình xài nước bình thường thôi những nước phút ờ, của à, chế phẩm dành riêng cho cá cảnh chứ mình không xài muối nữa muối qua thời rồi giờ à, trong nước phút có nó có sẵn luôn rồi khỏi cần phải xài muối nhiều à, mình không có mua con cá lau kiến đó cho nên là nó không có vệ sinh của hõm nó nó đóng riêu nâu á tảo nâu riêu nâu mấy bạn thấy không riêu nâu đó đóng riêu nâu xấu quắc luôn nhìn thấy gớm lắm rồi có à, cá à, lau kiến á thì cho nên nó ăn nó phái ăn à, riêu nâu lắm rồi, thì cho nên nó sạch sẽ nhìn nó bữa nay nó sướng quá cá bữa nay cái đầu con cá này nó nó tròn do luôn bự cái bên kia thì nó bị uh, bị à, tụt đầu bây giờ mình phải uh, nuôi từ từ từ từ lại nó mới lên lại các bạn nuôi từ từ lại mới lên lại do cái lỗi của mình đó lỗi ngu của mình rồi à, cái clip mình tới đây thôi các bạn rồi, xin tạm dừng tại đây à, mai mốt mình sẽ cố gắng mình ra những cái clip mới hơn cho các bạn xem các bạn ờ, xem cho vui thôi chứ không có học hỏi gì ha rồi chào tạm biệt các bạn chúc các bạn một ngày vui vẻ nếu các bạn thấy cái video của mình làm ra cho các bạn cảm giác vui thì các bạn cho mình một cái đăng ký để ủng hộ mình để mình lại có thể làm những cái clip tiếp theo nữa